Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư thôn Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, dạ con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát Hôm nay con xin được cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát. Bộ kinh địa tạng chép tay, con cúi xin chư Phật và chư Bồ Tát tác đại chứng minh. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận tấm lòng của con. Con xin hồi hướng tất cả công đức chép chép kinh địa tạng tới tất cả các pháp giới chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương hư không pháp giới đều được an lạc và đều làm lành lánh ngữ tin sâu nhân quả con nguyện tất cả chúng sinh đều phát khởi bồ đề tâm rộng lớn con nguyện cho tất cả chúng sinh đều quy phật quy pháp quy tăng con nguyện cho tất cả chúng sinh đều đều làm lành đánh giữ và tiên sông nhân quả nguyện tất cả chúng sinh đều ờ, sẽ mau chóng gặp được các bậc thiện tri thức để dìu dắt trên con đường tu học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 Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Di Chang Vương菩萨. 藏王菩萨，南无大愿地藏王菩萨。 菩萨，南无大愿地藏王菩萨。 萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大愿地藏王菩萨。 xa nam mô di tăng quang phú sa nam mô di tăng mô di tăng